Welcome chú Ốc Ngố Channel Các bạn á, có thích animation về SCP và Ribibasta không? Nếu các bạn có thích á, thì hiện tại nhìn trên thị trường thì sẽ có 3 cho đến 4 kênh làm về cái nội dung đó Nhưng mà người ta toàn là nói tiếng Anh thôi Thì sẽ có bạn hiểu, có bạn không hiểu, có bạn hiểu một phần Nói chung á, có người hiểu ít, có người hiểu nhiều tùy mỗi người Như ốc thì hiểu một phần còn cái phần tự động dịch ra thành tiếng Việt á, nó khá là tấu hài. Nghe nhiều từ nó kiểu mà fucking weird shit, ờ, nghe kiểu mà mình không thể nào mình tin được luôn ấy. Nếu các bạn giúp ốc đạt 45k sub thì ốc sẽ cố gắng huy động lực lượng làm thêm một kênh về SCP và Revivasta mà animation nha mọi người. Chủ đề là bằng tiếng Việt, 100% bằng tiếng Việt cho anh em xem và hiểu và có cái nội dung ờ, hấp dẫn hơn nó sẽ đi xa hơn một tí nữa nếu các bạn không ý giúp á thì các bạn hãy giúp ốc lên 45k sub trong thời gian sớm nhất nha thôi bây giờ chúng ta vào nội dung chính thôi hôm nay chúng ta sẽ có một chuyên mục mới đó là cho các bạn lên sóng đây chúng ta sẽ bắt đầu như các bạn cũng đã thấy có rất là nhiều bạn đã yêu cầu một nhân vật đến từ tác giả Trevor Harrison đó chính là Samai Gum Căn phòng cười, nói vậy thôi các bạn đừng có hiểu nhầm với căn phòng cười này là chết nha. Tuy là hai căn phòng cười này á có cái kết giống nhau cũng khá là chung chung anh em có thể à, nhận biết là căn phòng cười của Trevor Harrison á khi bước vào chúng ta có thể à, mắc mạng ngay lập tức. Còn căn phòng cười ở Việt Nam này á ờ, khi mà sử dụng dài dài thì nó sẽ bị ngáo và sẽ chết từ từ. À mà thôi chúng ta đi hơi xa rồi. Quay trở lại với Smile Gum của Trevor Harrison thôi. Căn phòng này á, là một quyền thoại đô thị được bắt đầu vào ngày 27 tháng 7, 2006. Câu chuyện là có ba bạn trẻ tưởng không châu ai ngờ châu không thể tưởng được. Ba bạn trẻ này á đã đột nhập vào một khu vui chơi ở Osawa, Ontario tại Canada. Khu vui chơi này á cũng như những khu vui chơi khác, bắt đầu có hai bạn trẻ chui vào còn một bạn đứng lại để mà canh cửa cho hai bạn kia chơi để tránh trường hợp là anh bảo vệ ra kiểm tra. Khi các bạn trẻ đứng ngoài đợi khá là lâu rồi mà vẫn chưa thấy hai bạn trẻ kia đi ra ngoài thì trong lòng lúc này á cũng hơi lo lo nhưng mà cứ nghĩ ừ vì nó khá rộng mà nên tụi nó đi chơi lâu một tí cũng không sao cái khu vui chơi này là một khu phức hợp nó có cả khu vui chơi cho em bé khu bowling khu tập thể dục ngoài trời và cái khu tập thể dục ngoài trời là một khu khá là đặc biệt nó có hướng đi vào rừng giống như người ta sẽ bao một cái khu rừng đó cho anh em đi tập thể dục và dưỡng sinh trong đó đợi thêm một thời gian nữa nhưng không thấy hai cô cậu kia quành ra cô cậu này liền nóng lòng quyết định đi vào để tìm cô cậu bắt đầu đi vào đi qua rất là nhiều khu rồi nhưng vẫn không thấy hai người còn lại khi á cậu ta bước vào sau khu phức hợp thì lại thấy một cái điện thoại quen quen đang nằm ở dưới mặt đất giống như là cái điện thoại của một trong hai đứa bạn của mình lúc này Cậu ta nhặt lên Thì cái điện thoại này hoàn toàn không khóa Màn hình thì mở sẵn luôn Nhìn vào cái màn hình á, làm cậu ta xanh mặt xanh cả vé Trong cái màn hình không có một cái logo cũng không còn cái thông tin gì cả Chỉ có một bức ảnh đang được phóng to Trong bức ảnh đó có một cái miệng rất to nằm đứng theo chiều cánh cửa Trên phần trên của cánh cửa lại có ghi là The Smile Gum Những nhà chức trách bắt đầu tham gia vào công cuộc tìm kiếm hai đứa trẻ bị mất tích Mọi cố gắng của họ đều thất bại vì không có manh mối nào cho thấy rõ ràng là đứa trẻ này bị bắt cóc bởi con người hoặc là đã đi lạc ở đâu đó. Gần như đây là một trường hợp siêu nhiên đã bị biến mất hoàn toàn trong không khí. Với những manh mối mập mờ, những vụ án này thường sẽ được giữ bí mật vì nó thuộc dạng ờ, gọi là paranormal, hiện tượng siêu linh. Hai tháng sau vụ việc này xảy ra, vào ngày 15 tháng 10, 2018, đã có một tấm ảnh đáng lo ngại được đăng lên bởi Travel Edison. Tấm ảnh này á, cho thấy Smirum đã chặn ngang một cái cầu thang. Nhìn vào không gian thì khá giống với một ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta có thể thấy phần nú của nó đang bám và tạo ra những cái xúc tua. Từ cái nú nó bắt đầu thò ra ngoài và đất có thể đang ngoe ngoẩy. Nhưng các nhà khoa thấy tấm hình này có lẽ là khuyên Smirum nên đi à, niềng răng mọi người nha. Ở chắc cha mình lại đi à, xa nội dung quá rồi, xin lỗi mọi người. Cái vụ việc này á cho thấy rất là rõ Samaigum không hề ở cố định một chỗ mà nó có khả năng di chuyển được. Nhưng liệu nó di chuyển bằng cách nào? Nó đi bộ hay là dịch chuyển? Các bạn muốn biết thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái sự kiện tiếp theo. Ngày 26 tháng 3, 2020, thông tin mới nhất của Smaigum được tiết lộ mô tả là Smaigum Host được dịch nôm na là chủ phòng cười. Và tấm ảnh này là một thực thể dạng người có hàm răng chạy dọc từ đầu xuống tới chim, à, nhằm từ đầu xuống tới chân và trông khá khá giống với Smaigum. Vậy có hai giả thiết cho chúng ta thấy. Giả thiết thứ nhất, Smaigum thực thực chất là một thực thể dạng người di chuyển bằng cách đi bộ và đó cũng là hình dạng thực của nó. Giả thiết thứ hai, là nó bắt được một nạn nhân, sau đó nó xâm chiếm cơ thể của vật chủ để ký sinh trong cơ thể đó và di chuyển đi nơi khác. Theo tham khảo, khả năng cao nhất đó chính là giả thuyết thứ hai. Vì khi Smigum xâm chiếm cơ thể vật chủ và nhờ đó nó có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác để ẩn nấp đợi con mồi tiếp theo của nó. À mà nói đến ẩn nấp á, thì ốc sẽ làm gõ cho mọi người Samaigum săn mồi bằng cách nào cho các bạn hiểu rõ. Samaigum sẽ thay đổi hình dạng bên ngoài của nó để dẫn dụ con mồi, giống như là nó thể giả thành một căn phòng hoặc là một cánh cửa mà trên một cái bức tường á, chưa hề có cánh cửa nào trước đó. Giống như làm kích thích sự tò mò của người ta. Người ta đi ngang cái, cái bức tường đó hàng ngày nhưng mà cái đoạn đường nó phải vắng vắng người thôi nha. Cái bỗng nhiên hôm nay có cái cửa làm người ta tò mò. Cái ủa, cái cửa này xây hồi nào vậy? Bắt đầu người ta mở cửa ra thì đó con mồi đã sập bẫy. Hoặc cũng có thể nó sẽ núp sau những cánh cửa con người đã xây dựng mà cái chỗ đó cũng lại phải ít người qua lại vì như các bạn đã biết rồi nó chỉ bắt một cho đến hai người một lúc thôi nó không thể nào mà núp ở chỗ mà đông người được sau khi hoàn thành được mục đích của nó nó sẽ di chuyển đến một chỗ khác nữa điều đặc biệt khi nó ăn con mồi á thì nó sẽ không để lại xương nó cũng không để lại một cái gì cả giống như là trong bụng nó là một không gian vô tận nó có thể ăn ăn ăn và ăn và tiếp theo các bạn có thể nói là khi mở cửa ra thì vừa thấy cái miệng thì sẽ quay đầu bỏ chạy đúng không? Thì có thể là sống được nhưng không không Có một điều ốc không dám tưởng tượng được Đó chính là cái miệng của nó Nếu cái miệng của mai Smigum là một cái miệng thật sự Thì nó sẽ có hai trường hợp Một trường hợp á, khi nó gặp con mồi Nó sẽ lè lưỡi ra Nó liếu liều con mồi Và nó kéo con mồi vô bằng cái lưỡi Hay là nó sẽ hút con mồi nhờ tôi đang có một trong hai giả thuyết đó à, theo óc nghĩ chắc có lẽ là nó hút con mồi vô chứ nó liếu liều thì nghe cũng hơi đáng sợ đấy anh em thấy ờ, anh em thiên về cái nào anh em comment cho mình biết lè lưỡi liếu liều cuốn con mồi vô hay là hút con mồi và nhân vật này á, là một tác phẩm đến từ Trevor Harrison nên các bạn đừng có hỏi uh, nó có thật hay không và cũng đừng có nói là ờ em đã gặp nó rồi ở ờ, trên đường nào đó chặng gì hưng cái gì đó trời ơi thật sự tôi đọc những comment đó tôi chỉ có xó thôi chứ tôi giờ cũng hơi mệt dạo này tôi có thấy nhiều bạn comment là à, anh ơi em gặp uh, ờ, Brash ở uh, ở Mỹ à, <laughs> rồi em gặp uh, Siren Head ở uh, gì đó gì đó trời ơi thật sự tôi chỉ biết lặng thầm xó thôi mọi người ạ à. nên thôi Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh. Và sợ ốc hơi buồn vì kênh chúng ta uh, chỉ có 12% người chịu sub thôi. Còn lại các bạn á, xem rồi xong không sub gì cả thì giúp ốc một tí được không? Hãy giúp ốc bằng cách đó là bấm sub kênh ốc một cái thôi. Chỉ bỏ ra một tí thời gian các bạn có thể uh, giúp ốc được trang trải cuộc sống nè có thể giúp ốc có động lực nhiều nè và đạt 45k thì ốc sẽ làm kênh animation cho anh em xem đó tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ